Rồi pha này đánh lớn rồi Pha này đánh lớn rồi ừ. Follow me, follow me, follow anh Hiếu Follow me, follow me, follow me Theo chân anh Hiếu, anh Hiếu dừng Dừng gọi là tới chiến thắng It was at this moment that he knew. He fucked up. NANI?! Thôi để anh Hiếu suy nghĩ lại Suy nghĩ lại về cái câu vừa rồi Suy nghĩ lại cho em suy nghĩ lại <laughs> ông nào mà ở Việt Nam mà chơi nước ngoài thì mình nghĩ nô hốp đó vì pin nó cao lắm pin cao chơi khó lắm chơi bình thường á, là đã khó rồi mà còn pin cao là còn khó hơn nữa pin cao là còn khó hơn nữa đúng không khó hơn nhiều thì, thôi mấy ông mà chơi ở Việt Nam đi thì đừng có thấy ông hiểu chơi nhiều nước mấy ông chơi theo nhiều nước cơ bản pin cơ bản là mình chơi quen rồi mình thấy bình thường còn mấy ông qua chơi là mấy ông chơi được mấy game mấy ông, mấy ông vứt ác à 100 đô mà bên như kiểu trăm ngàn 100 đô của người ta hay như kiểu trăm ngàn bên mình á đối với người ta thì rẻ nhưng mà so với mình á thì cao thì một đô của người ta là gấp mười mấy lần bên mình đúng không ví dụ đô úc á đô úc thì gấp 16 lần chứ còn đô mỹ thì gấp hai mươi mấy lần 23 22 lần quá thơm bây giờ mẹ ở nhà phải phải phải order cá về mà ăn chứ có rảnh có rảnh tay có rảnh chân đâu mà đi đâu mà đi chợ mà mua được anh cô à ui ui nó thấy rồi tôi mấy ông ơi như nó bỏ luôn rồi nó bỏ luôn rồi Ôi, thơm ấy à Ui nó sợ nó bỏ luôn kìa bị mẹ tâm lý rồi Tâm lý Hồng Kông nè Tâm lý rồi Tâm lý Hồng Kông rồi Bỏ red luôn kìa Game game này win em ơi Game này win nhá Tâm lý Hồng Kông rồi <laughs> Chocopie Chocopie Rồi pha này đánh lớn rồi ba này đánh lớn rồi ờ. follow me follow me follow anh hiếu follow me follow me follow me theo chân anh hiếu anh hiếu dừng dừng gọi là tới chiến thắng Thôi để anh Hiếu suy nghĩ lại Suy nghĩ lại về cái câu vừa rồi Suy nghĩ lại cho em suy nghĩ lại Rồi chết rồi chết rồi Nè tao ra à! rồi nó biết rồi nó biết rồi. yeah yeah yeah yeah không flash chạy chạy bôi chạy bôi một quy một bữa một bữa vút dấp vút dấp vút dấp ăn luôn ăn luôn hay rồi này thì giết em hiếu nè <laughs> em hiếu không phải là người đam to chứ cái team này đâu không phải flat, flat, flat. chờ em hiếu mọi người ơi chờ em hiếu mọi người ơi lên lên let's go let's go let's go let's go let's go một em giết được không phải không lao chúng mình không lao chúng từ meo ngoài từ từ meo ngoài bình tĩnh cho nó về sắp về đi rồi giết bình tĩnh thôi cái đấy người ta gọi là bình tĩnh thôi vội vàng làm cái gì cái gì đây ok Ôi sao? Thì mẹ mày. Thằng nào nó bảo anh Hiếu hạng vương đấy. Anh Hiếu là hạng rộng, hạng vương cái gì? Anh Hiếu là hạng rộng. <laughs> không phải hạng vương. Không phải là hạng vương mà hạng rộng. hồng đen hồng đen không phải là lát pin mà là hồng đen việt nam bye một em Baron làm gì? Đừng có Baron mấy ông ơi Tầm này á, team mình đang mạnh, đừng có Baron Vào đây, vào đây mình vô 1 đến 6 Sau lưng rồi, sau lưng rồi Bum bum bum bum bum sao nha không sao nha không sao hết nha nếu lo được nha nếu lo được ghê quá cô ghê quá lẹ lẹ lẹ tay nào các bạn ơi lẹ lẹ cái tay lẹ cái tay nào mỏi tay quá mỏi tay quá ok còn bốn à Let's go, let's go, let's go, let's go. Thank you. game rồi hai game rồi